vị, theo một thống kê thì à, Việt Nam là một trong những nước sử dụng rượu bia nhiều nhất thế giới. Người sử dụng rượu bia đang trẻ quá với 1 phần 3 số người bắt đầu uống trước tuổi 20. À, theo nhiều chuyên gia, sau khi uống rượu vào cơ thể thì sẽ gây nên ức chế và kích động thần kinh. Người uống cũng có thể không làm chủ được hành vi của mình gây tổn hại đến sức khỏe và tính mạng của người khác. Và theo thông tin chúng tôi vừa nhận được, khi vào ngày 14 tháng 6 vừa qua, Tòa Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã mở phiên tòa xét xử hai đối tượng về các tội hiếp dâm, giết người, cướp tài sản Hai bị cáo gồm Lê Văn Đặng sinh năm 1997 và Lưu Văn Thắng sinh năm 1994, cư trú huyện Đắk Miền, tỉnh Đắk Nông. Đáng chú ý là cả hai bị cáo đều bị hiện hành vi phạm tội sau khi đã uống rượu, và đặc biệt là bị cáo Lê Văn Đặng phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi. Theo cáo trạng, đêm 12, rạng sáng ngày 13 tháng 12 năm 2015, sau khi uống rượu về, Đặng và Thắng thỏa thuận mua bán chích quen ăn nhậu thường xuyên, quá đà, mất kiểm soát thường dẫn đến những hành vi hung hăng, côn đồ, đánh chém nhau gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, vi phạm an toàn giao thông, gây tai nạn. Thậm chí phạm vào những tội rất nghiêm trọng như giết dâm, giết người, cướp. Qua các vụ án gần đây cho thấy, các đối tượng gây án sau khi sử dụng rượu bia có đủ mọi lứa tuổi thành phần, từ người ở độ tuổi trung niên đến các đối tượng thành thiếu niên chưa lập gia đình. nhiều người vẫn còn chưa khỏi phẫn nộ trước vụ việc xảy ra ngày 24 tháng 2 năm 2016 tại huyện Mỏ Kè Bắc, Bến Tre. Đối tượng Hồ Văn Hải sau khi uống rượu cùng người bạn rồi xin ngủ lại để đỡ trò thú tính với cháu bé 7 tuổi là cháu của bạn mình. Tổng giờ bà đứa ba bạn, ba đứa bà ở trong đó, ba đứa ba bà xe đó thì phải phát giờ sao cũng như nhau lấy cục đá về trúng cục đá lấy tay luôn quất người hai hai ba vào lưng rồi đầu một phát xong là gặp nhau cùng đất ngày hôm sau anh thấy người đó biết thằng bị chết khi có mày đi vào ngoài quật lại xảy ra ở rất nhiều nơi. Mặc dù đều là anh em, bạn bè thân thuộc, nhưng rượu vào lời ra, chỉ một chút tức giận nhất thời mà nhiều người đã không ngần ngại ra tay thủ ác. Nhẹ thì nạn nhân chỉ bị thương tích, nặng thì mất một mạng người, để rồi người còn lại chịu cảnh tù tội trong hối hận muộn màng. Giờ thời điểm cuối tháng 3 tại thành phố Hồ Chí Minh, đối tượng Đồng Xuân Đạo sau khi nhậu say đã xảy ra mâu thuẫn. Bực tức và đang có hơi men trong người, Đạo đã dùng dao đâm liên tiếp bảy nhát vào bàn vào khiến người này bị thương tích nặng. Bên cạnh đó, còn có hàng nghìn lý do nhỏ nhặt khác như không rót rượu, chạy lời khiêu khích hay ra mâu thuẫn từ trước mà trong cơn say nhiều người dễ dàng xuống tay tước đi mạng sống của người khác chỉ trong tích tắc. À, pháp luật Việt Nam thì à, không à, miễn trừ những trường hợp uống rượu bia à, để miễn trách nhiệm hình sự đối với người sử dụng rượu bia mà gây ra những cái hành vi ờ, đặc biệt nguy hiểm cho xã hội như là ờ, giết người hoặc là hiếp dâm đặc biệt là hiếp dâm trẻ em thì họ vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự tránh sao được khi mà ngày nay quán nhậu mọc lên nhiều nơi buồn người ta uống vui người ta cũng uống không kể ban ngày hay đêm đầu tuần hay cuối tuần hay có tiệm tuần hay tụ họp đơn thuần người ta cũng uống để rồi sau khi chém tàn chém buồn mâu thuẫn từ nhỏ dễ dàng bùng phát thành cơn nóng giận dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật và luân thường đạo lý với những cái dạng người này thì có thể họ đáng nghi ngay khi họ còn bệnh và cũng có thể họ đáng khi họ có rượu bia tuy nhiên cái tác động của rượu bia ở đây là không thể tránh khỏi bởi vì nó là một cái chất có cồn đó là một cái chất mà có thể làm cho cái hệ thần kinh của bạn hoạt động bị sai lệch đi và thay vì nếu bình tĩnh thì tôi không đánh tôi tôi đủ rượu bia ở đây nó không phải là nguyên nhân chính nguyên nhân chính vẫn là cái định của giá trị của bản thân của người đó như thế nào việc xây dựng nếp